em nó run run nhưng anh thì cứ rót đi anh mà không để em là khi mà anh không hết ly uống ta cái ly để mình chẳng mấy khi vui nốc thêm tay trái vì anh em chào khi gặp lại nơi đây nó xoay xoay mẹ mày thằng danh con này Con mẹ mà đánh chết cha bây giờ Một, hai, ba, bốn, hai, ba, một Hình như anh nói Em ạ! À, em ở đâu em? Một, hai, ba, bốn, hai, ba, một Hình như anh nói Xin lỗi chị ạ à. về cháu Tại sao cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy Mày ở đâu? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1 Hình như anh nói Bạn, bạn là nhất nhá